Hello tất cả mọi người, mình là DNFF Gaming đây Trước khi coi video, mọi người có thể bỏ ra 7 giây cho mình một like và một đăng ký được không ạ? À? Kèm theo nút chuông thông báo Đó là động lực rất lớn để giúp mình làm những video hay hơn Nếu các bạn có ý kiến gì hãy để lại dưới phần comment cho mình nha Cảm ơn mọi người nhiều ngọt ngào trao cái bắt tay tâm tình mùa xuân nó kêu tên mình Ngào ngạt hương đi đâu cũng về với quê nhà ai cũng thế Chờ đón đến hôm nay tên đến bên tay xuân sao xuân sao lắng nghe Quét giòn xong ta đông cho đầy bình xăng lắc lư lưng chừng rồi nâng cái ly lăng quên khó khăn ngày qua gian nan đâu có riêng mình ta năm nay xuân sẽ vui hơn mà nhà nhà đều lo bánh trái mứt tết dưa mang lọc đầy khắp sân lân lân trong lòng nôn nao không có lo chi rồi gì đâu có chi buồn lo sao thấy em mừng so xuân đang sang nắng đo chi nhiều dành cho nhau vài câu chúc tết mai này thật thắm. nghĩ chờ tiễn anh một năm đi ăn bài lọc biển cứ mình nâng ly nhâm nhi bạn bè anh em cúm tích mấy cái đứa con nít trèo qua đọt cây mới đưa mắt nhìn anh đây liếng lái vài câu chúc tết rất rất là hay xin chào bà con cô bác thế là hết một năm nhiều điều không may mắn người người dân ăn tâm bên nhau đông đầy yêu thương thao lòng khắp nơi sân dày nhưng mà lì xì thì may mắn ném môi ly bia hôm kia hôm kia đem kia chung vui rồi nâng cao nâng cao